à mình xin lỗi đúng rồi cái cặp 1661 ngày hôm nay nổ ra rất là tương bừng và rực rỡ với bốn nháy lô này và tiếp theo cái cặp mà 1771 các bạn nhé đó đặc biệt thì ra 67 và cái đề chạm 6 thì cũng không ngoài cái dự đoán mình dành cho các bạn ở trên video ngày hôm qua thì ngày hôm nay cũng rất là vui khi mà chúng ta lại ăn tương bừng cả lô lẫn đề các bạn nhé với cái cầu lô ăn thông đó ngày hôm nay thì mình cũng đã nối lại được cái chạm đề này và cầu lô cho các bạn nhé đó đây thì à, cũng rất là vui khi mà ngày hôm nay chúng ta đã ăn đề chạm 6 đó ăn đè 67 ở trong dàn đề rút gọn và ăn bạch vip 41 rồi ngoài ngày hôm nay chúng ta chiến thắng quá là rực rỡ luôn chúng ta đã ăn à, tưng bừng lại ăn cả lô lẫn đề này bạn nào mà ngày hôm nay đã trùng máu về theo mình thì các bạn cũng đã về bờ rất là an toàn với cả đề cả lô các bạn nhé các bạn có thể để lại bình luận xuống bên dưới để mình có thể chúc mừng các bạn đó ngày mai nay thì à, chúng ta đã về bờ một cách rất là ngoạn mục rồi thì hy vọng là ngày hôm nay mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo rất là ok hy vọng là ngày mai mình sẽ tiếp tiếp nối được với cái chiến thắng rực rỡ này hy vọng ngày mai sẽ nổi, à, tiếp nối được với cái đề cầu đề an thông và bạch thủ vip cái cầu à, bạch thủ vip an thông để cho các bạn về bờ an toàn nhé thì ngày hôm nay thì niềm vui cũng nhân lên rất là nhiều lần khi mà ở trên video chúng ta ăn lô ăn đề còn zalo các thành viên ở nhóm tứ nương của mình những anh chị bạn bè mà đã tin tưởng đã tham gia vào nhóm chốt số tứ nương thì ngày hôm nay các bạn lại tiếp tục với cái cầu lô ăn thông các bạn nhé đây hôm nay thì chúng ta tiếp tục ăn bạch thủ vip 80 nữa mình có chốt cho các bạn nhé xong thủ vip là 80 thì ngày mai 80 đã nổ rồi đấy với cái cầu lô ăn thông này đã đưa các thành viên ở nhóm tương đương của mình về bờ ở ờ, rất là an toàn đấy thì các bạn mà muốn tham khảo những cái số kín số vip mà được mình sàng lọc kỹ càng ở trên zalo sẽ có cái khả năng ăn cao hơn ở trên video thì các bạn hãy liên hệ với zalo 0963236194 đó rất là vui và rất là tưng bừng các thành viên ở nhóm tương đương của mình thì chắc là các bạn cũng đang lên đỉnh núi rất là cao rồi đó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 đang không biết những cái con số nào đẹp nữa thì các bạn hãy liên hệ với Zalo của mình 0963 2361994 các bạn nhé Zalo thì đang vào cầu đỏ rồi và hứa hẹn sẽ đưa các bạn về bờ bến rất là an toàn vào ngày mai đó còn bây giờ thì mình sẽ đi vào cái công việc chính để là soi cầu kèo cho ngày mai nhé và các bạn ở nhóm tứ nương của mình thì có thể lên video các bạn bình luận xuống bên dưới nhé để mình có thể là chúc mừng các thành viên ở nhóm của mình nhé đó để tạo động lực cho các bạn à, thì à, ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 3 và chạm 1 ờ, à, cách dần đề rút gọn thì ngày mai sẽ có 343 353 363 373 383 010 212 151 171 191 độc thủ đề 1331 và bạch thủ lô vip là 6996 đó các bạn mà trùng máu với mình các bạn cảm thấy là thích con số này thì các bạn chơi nhé và mình cũng có một đôi lời nhắn nhủ với các bạn đó là những cái nội dung và những con số ở trên video của mình ấy cũng mang tính chất là tham khảo mặc dù là mình đã cố gắng là soi cho các bạn những cái con số rất là đẹp rồi nhưng là trên này là những con số công khai thì có thể là đẹp này nhiều người chơi nhiều người biết này cũng có thể bị giam số ấy thì các bạn mà muốn một cái khả năng ăn cao hơn thì các bạn cũng có thể liên hệ về Zalo của mình đặc biệt nhé Zalo nó là những con số kín và được mình sàng lọc rất là kỹ càng thì nó sẽ có các khả năng ăn cao hơn ở trên video rất là nhiều và Zalo thì cũng đang ăn thông cả lô cả đề mấy ngày hôm nay rồi đang vào cái cầu kèo đỏ thì các bạn cũng hãy